chào toàn thể anh em thì uh, quay trở lại về cái môn chơi về tài xỉu thì uh, vừa rồi một số những anh em mà làm tay con anh em chơi vào những cái sân chơi hoàn toàn của người ta anh em không thể nào mang nắp đĩa quân hột vào trong những cái sân chơi đấy được thì anh em có gọi điện hỏi tôi những cái bộ đồ như thế nào để áp dụng cho những anh em vào trong những cái sân chơi hoàn toàn của người ta thì uh, ờ, đến video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho anh em để làm sao anh em giúp anh em thắng được những cái sân chơi tài xỉu hoàn toàn là của người ta trong khi đó anh em không cần phải buồn đồ thì à, tôi nói qua về cái bộ đồ này đây là chiếc điện thoại phân âm một tài xỉu hay còn gọi chiếc điện thoại cảm biến âm thanh một tài xỉu thì anh em chỉ cần làm sao vào trong những cái sân chơi hoàn toàn của người ta anh em cầm cho tôi một chiếc điện thoại điện thoại này thì là anh em sử dụng bình thường anh em có thể nắp sim vào nghe gọi hoàn toàn là bình thường nó có thêm một cái chế độ nữa là sau khi người ta nhà cái nắp xong thì nó tự động thu toàn bộ âm thanh của con hột và sau đó là phân âm và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì về nguyên lý của nó là báo một dung sẽ là về xỉu hai dung sẽ về tài thì ờ, để anh em không phải chờ đợi nữa thì tôi sẽ test luôn về cái độ hiệu quả của những cái dòng điện thoại phân âm một tài xỉu này bây giờ tôi sẽ vớt những cái hộp trợ hoàn toàn bình thường ra để test cho anh em này đây là những dòng hỗ trợ thì đối với một số những anh em mà mới chơi chưa biết cách thì kiểm tra quân hột thì ờ, anh em dùng nước muối này anh em bỏ những hỗ trợ ra thì nó sẽ lỗi như này Đấy. bây giờ tôi sẽ vớt những hỗ trợ ra để test cho anh em này khi anh em rửa nước muối thì anh em cho vào nước lạnh này anh em rửa sạch cái nước muối đi để nó sạch cái nước muối rồi anh em sẽ lau khô cái quần hột ra để anh em test những cái dòng hỗ trợ này thì nó phải đảm bảo cho anh em về ba cái yếu tố thứ nhất là một là anh em xoay đèn hai là thử lâm châm và ba là ngâm nước muối thì à, lâm châm thì phải không hít đây tôi sẽ thử cho anh em xem này. hoàn toàn là lâm châm không hít này để lắp đĩa là hoàn toàn bình thường anh em nhìn không về xoay đèn quân hột thì là đối với những cái dòng hột trợ thì nó sẽ trong suốt đây anh em nhìn này những dòng hỗ trợ trong suốt như này những cái một số những cái hột mà nó đục thì anh em tốt nhất là anh em bỏ tôi anh em nhìn rõ không những dòng hỗ trợ trong suốt như này anh em nhìn có rõ không về đĩa thì anh em có thể dùng đèn này anh em xoay này không phát hiện những cái tang tích gì cả này anh em nhìn thấy không về lắp này anh em có thể xoay đèn này hoàn toàn những dòng nắp có thể xoay xuyên này sau khi là nắp đĩa quân hột của người ta như này hoàn toàn là bình thường như này thì anh em chỉ cần làm sao vào trong sân chơi này anh em bật cho tôi cái chế độ là phân âm một tài xỉu hay là cảm biến âm thanh một tài xỉu này nó cũng là như vậy thôi bây giờ tôi sẽ bật cái chế độ thứ hai của nó lên để cho anh em cảm nhận luôn thì bây giờ tôi sẽ để trực tiếp cái ờ, điện thoại đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung của nó thì nó báo một rung sẽ là về xỉu hai rung sẽ về tài về giờ cho anh em tiếng đầu tiên này như dòng điện thoại này báo tôi là hai rung thì anh em đánh cho tôi về tài này mở anh em tiếng đầu tiên xong có chuẩn xác này báo 35 này tiếng tiếp theo anh em này máy báo một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu này mở anh em tiếng thứ hai này hai ba và bốn tiếng tiếp theo anh em này ai nắp được không quan trọng là người nắp sau khi máy nhận được toàn bộ tín hiệu âm thanh của quân hột và sau đó là phân âm và chuyển chế độ là báo dung anh em máy vẫn báo một dung thì anh em tiếp tục lại đánh cho tôi về xỉu này một ba và năm đây là cái chế độ nó ở thì anh em có thể là màn hình nó vẫn sáng hoặc là nó tắt đi tối nó vẫn hoạt động cái chế độ thứ hai là phân âm một tài xỉu cho anh em tiếng tiếp theo anh em này máy vẫn báo một dung thì anh em tiếp tục là anh xỉu của tôi này một bốn và năm tiếng tiếp theo anh em này anh em có nghe nhịp dung của nó không máy báo hai dung thì anh em tiếp tục đánh cho tôi về tài này 6 33 12 nút tiếng tiếp theo anh em này máy báo một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu rồi một hai và bốn tám nút à, xin lỗi bảy nút tiếng tiếp theo anh em này điện thoại báo hai rung thì anh em đánh cho tôi là về tài rồi mở anh em xem này sai một tiếng này tính tiếp theo anh em này máy báo hai rung thì anh em lại tiếp tục đánh tài tôi này ba bốn và năm thì đây tôi để trực tiếp cái dòng điện thoại ở đây để cho anh em cảm nhận và nghe đấy những nhịp rung của nó thì đối với một số những anh em mà theo dõi qua video thì anh em nghe những nhịp rung này anh em sợ là người khác phát hiện hoặc là anh em lo ngại vấn đề người ngồi bên cạnh người ta nghe thấy những nhịp rung bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp trên đây để cho anh em thấy được là hoàn toàn những dòng điện thoại này không thể nào nghe được những nhịp rung của nó bây giờ tôi test cho anh em một hai tiếng nữa này Đấy, anh em có thấy không máy báo một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi về xỉu rồi mở anh em xem này hai hai ba bảy nút tiếng tiếp theo anh em này anh em có thể nghe nhịp rung nó hoàn toàn rung rất là êm máy báo hai rung ấy anh em có nghe đấy không anh em sẽ đánh cho tôi về tài này tất tay cho tôi tiếng này về tài này năm năm ba mười ba lút tôi để tôi chắc cho anh em một hai tiếng cuối này ai nắp được không quan trọng người nắp anh em mới chơi hoặc là mới tập chơi anh em sử dụng những cái dòng này khẳng định với anh em rất là dễ chơi và rất là hiệu quả như tiếng này máy báo tôi là một rung anh em đánh cho tôi về xỉu này mở anh em xem này 145 10 lút tiếp các anh em tiếng cuối này máy vẫn báo một rung thì anh em tiếp tục lại đánh về xỉu cho tôi đánh tất tay tiếng xỉu này để anh em nghỉ tiếng này này anh em nhìn chưa ba ba bốn thì anh em có thể là theo dõi qua video ấy, mà anh em cảm thấy không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với tôi hai số điện thoại này 0969 22